Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề Festival Day các con ạ. Bây giờ, hãy cùng cô tìm hiểu cụ thể xem là trong bài ngày hôm nay, chúng mình sẽ tìm hiểu cụ thể về những từ và mẫu câu nào nhé. Trong bài số 17, chúng ta sẽ tìm hiểu về những từ vựng sau. New Year Lunar New Year Children's Day Teacher's Day Christmas Get lucky money Decorate the room Wear nice clothes Watch firework displays Make bánh trưng Trong phần mẫu câu, các con sẽ tìm hiểu về Thứ nhất, When's Children's Day? It's on the 5th of June. What do you do at that holiday? I make bánh trưng. Nào, bây giờ hãy cùng cô vào phần tư vựng để tìm hiểu về những từ vựng xoay quanh chủ đề festival của ngày hôm nay nhé.